Xin chào mọi người, người đến đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy một điệu nhảy trên TikTok có tên là ta kính ngực fan 2K3 đấy. Ok, bây giờ thì chúng ta bắt đầu nhá. Về bài nhảy thì mình sẽ chia thành hai phần. Đối với phần thứ nhất thì đầu tiên mình sẽ nhảy đến một trước nhá. 5 6 7 8 1 thời đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn động tác đầu tiên nhá, hai chân mở rộng vòng vai, tay phải đặt lên ngực. Hít ngực lên cho mình 6 lần. 1 2 lần, 4 lần tiếp theo thì sẽ nhanh hơn. Như thế này và vào ngực cho mình à vào mình cho mình 1 3 5 6 7 mở sang hai bên và sau đó xuống dưới thì thu từng ngón vào như thế này đồng thời khi tay làm thế thì mình đưa ngực lên đẩy ngực lên này đẩy sau đó thu về tiếp theo chỉ dùng tay thôi này mở số 2 2 gập vào 3 chậm 2 k 3 ok tiếp theo hai em tay các bạn xoắn cho mình phần cổ tay rồi nhá cuộn cổ tay phải đưa lên phía trán và sau đó ra ngoài như này là xong lại này đẩy ngược 6 lần nhanh hơn 5 6 7 8 mở ngực sắn về hai gập ba lên chán và hất ok tiếp theo động tác tiếp theo các bạn hất hai tay về ở phía ngực này mình hai lần hất xuống hất xuống như nào và sau đó này tay trái thì đưa thẳng tay phải thì để gần về gập về như này và sau đó đi phần cổ tay phải lên như này đó giống như khi các bạn uh, sau đó nhấc chân trái lên đưa thêm hông lên và sau đó nhấc lên khỏi mặt đất thì đưa cái mông xuống lại tương tự với bên trái đổ về bên trái nhấc lên nhấc chân thì đẩy hông về lại nhá phải này nhấc đi hông thả xuống hông thả như thế này rồi tiếp theo các tiết chế lại cái phần đưa đầu gối chỉ cần nhấc nhẹ thả nhẹ đấy thôi không nhấc cao lại nha năm sáu bảy đi phải nhấc thả nhấc tiếp tiếp rồi bây giờ kết hợp cái tay sang bên sau <clears throat> khi tay vuốt phẩy ở ngực hai lần thì bạn đưa hông qua phía bên lại nhá đi này và xuống và xuống rồi tiếp theo đi đây hai lần tay uh, đi ca hai lần như này thì hông cũng mặt bắt đầu từ bên phải và bên phải và trái tiếp theo uh, cái này không gì nhỉ gìn gìn xong rồi chỉ chỉ lên trái thì cũng lại tương tự hông như thế thì phải bạn sẽ đến làm cái động tác nhìn nhìn như tôi cũng không ạ nhìn tấn đánh chán và sau đó thì vuốt qua miệng như thế này để chuẩn bị đếm tiền ok bây giờ thì mình sẽ vào đếm cho các bạn phần thứ nhất năm sáu bảy tám này một hai ba bốn năm sáu bảy tám một hai and ba and bốn năm sáu

tiếp theo để đến lần thứ hai thì trước đây mình cũng sẽ nhảy đến bộ nhá bảy tám một hai ba và bốn năm đưa cho mình đây hai tay số 2 như này nhá tay trái các bạn đẩy lên trước tay phải thì đưa về miệng như này sau đó đổi đổi cho mình ba lần tiếp theo đưa cho mình cái lòng bàn tay xuống này mắc chữ x đưa lên mở ra ngoài và sau đó thì thả xuống giống như mình cầm ờ, gọi là cái gì của xe đạp này mình cầm để lái <laughs> tiếp theo lái xe sang phải và lái xe vai vai phải xuống và sau đó đổ người sang tương tự vai trái xuống và đổ người sang lại nhá vai này đổ người vai đổ được chưa lái qua phải lái qua trái ok và sau đó thì một chỉ thì các bạn chỉ cho mình ngón ngónút ra một chỉ và sau đó là mình mua cả cây này cơ thì đưa lên cả cái phần tay này lên sau đó 3 giờ sáng các bạn để cho mình giống như thế này và lướt qua phần mũi ở phần dưới nhá lướt qua như này rồi chân trái đệm đệm xuống đổ chân phải lên tay trái thì lướt sang ngang như này là xong được chưa sau đó hai tay đặt xuống dưới như này và sau đó

4, 5, 6, 7 Hết Rồi như vậy là mình vừa hướng dẫn mọi người xong bài cao ký ngực phan 23 20 tây đó thì rất mong là mọi người sẽ học thật là nhanh và có một clip đăng tiktok nhé nhé ờ, cảm ơn mọi người đã xem video và mọi người hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha bye bye